Vào năm 1785, quân Tây Sơn và liên quân Siêm Nguyễn giao chiến tại khúc sông Rạch Gầm Xoài Mút. Để giúp đỡ Nguyên Ánh, vua Rama đệ nhất của Siêm đã hao tổn không ít binh lực. Điều gì khiến vua Siêm hỗ trợ Nguyên Ánh dù liên tiếp thất bại trước quân Tây Sơn? Vấn đề cần lưu tâm đầu tiên là quan hệ giữa vua Rama đệ nhất và Nguyễn Ánh, khởi đầu từ giao kết dừng chiến tại Trân Lạp năm 1782. Khi giao chiến với quân Nguyễn tại chân Lạp, tướng Chất Chi của Siêm phát hiện vợ con ông đã bị quốc vương Siêm lúc bấy giờ bắt giữ. Ông bèn giao kết dừng chiến với tướng của quân Nguyễn, thầy ước gặp hoàn nạn cứu nhau, rồi quay về Siêm, sai người tìm giết quốc vương. Sau đó ông lên ngôi thành vua Rama đệ nhất của vương triều Chất Chi. Theo sử Thái và sử Việt, có ba lần Nguyễn Ánh sang Siêm được ghi chép lại. Lần sang Siêm thứ nhất chỉ được đề cập trong sử Thái vào năm 1782, sau khi quân Tây Sơn đánh Gia Định vào tháng 3, Nguyên Ánh ra Phú Quốc lánh nạn rồi lưu lạc đến Siêm. Ông được hai viên quan người Siêm mời đến Bangkok diện kiến vua Rama. Vua Rama đối xử với Nguyên Ánh như quan lớn, cho nơi ở, trú cấp và quan phục. Nguyên Ánh được ngồi khoanh chân trước mặt vua, dù theo quy tắc thì như vậy là vô lễ. Sau khi Châu Văn Tiếp lấy lại gia định, Nguyên Ánh hồi loan, Ít lâu sau, gia định lại bị Tây Sơn đánh, vua Rama hỗ trợ Nguyễn Ánh nhưng mỗi lần đều thất bại. Lần gần chiến thắng nhất là khi quân Xiêm và quân Tây Sơn đánh hòa tại Sa Đéc, nhưng tướng Xiêm lại trao trả tù binh và vũ khí chiếm được cho Tây Sơn mà không rõ lý do. Biết chuyện, vua Rama cho tử hình ông cùng 12 vị tướng dưới quyền. Lần thứ hai Nguyễn Ánh sang Xiêm là năm 1784. Lần này, vua Rama hỗ trợ Nguyễn Ánh với hai vạn thủy quân và 300 chiến thuyền. Sử Thái còn đề cập đến một vạn quân Xiêm theo đường chân lạp đánh từ phía Tây, nhưng đạo quân này bị kẹt lại tại chân lạp. Kết quả của lần giúp đỡ này là Châu Văn Tiếp bị đâm chết, quân Xiêm thua tan tác tại trận địa Rạch Cầm xoáy mút. Vua Xiêm tức giận, muốn giết hai tướng, nhưng Nguyên Ánh can lại. Lần ba Nguyên Ánh sang Xiêm là năm 1785, ông xin tạm trú tại Xiêm. Lần này, Nguyên Ánh không đáp trả lại Tây Sơn mà ở Xiêm xây dựng lực lượng. Nguyên Ánh gả một người chị em gái cho vua Rama, còn giúp vua đánh quân xâm lược Miến Điện và Trà Và. Vua Siêm lấy cớ trả ơn, tỏ ý muốn giúp Nguyễn Ánh thu phục gia định lần ba. Tuy nhiên khác với hai lần trước, Nguyễn Ánh đã từ chối bởi ông nhận được sự can gián từ tướng của mình. Đầu năm 1787, Nguyên Ánh nhận được sự đề nghị hỗ trợ từ người Bồ Đào Nha ở Goa. Điều này khiến vua Rama đệ nhất không hài lòng, Nguyên Ánh đành từ chối lời đề nghị. Vào một ngày tháng 7, vua Siêm bất ngờ nghe tin Nguyễn Ánh không tử mà biệt. Em trai của vua Siêm khi vào chiều kể lại, ông đã phát hiện Nguyễn Ánh và quân rời thành trên bốn chiếc thuyền đánh cá, cho quân đuổi theo nhưng không kịp. Vào năm 1788, vua Siêm đón tiếp đoàn sứ từ Nguyễn Ánh, lúc này đã giành lại gia đình. Lễ vật mà đoàn sứ thần mang theo được chuẩn bị giống đồ cống mà Siêm thừa nhận từ chư hầu. Đổi lại, vua Siêm cho Nguyễn Ánh mượn chiến thuyền và vũ khí, sau này, khi Xiêm có nạn đói, Nguyên Ánh gửi gạo giúp đỡ, đồng thời từ chối giúp nước trà và đánh Xiêm. Đằng sau một trận chiến chỉ đề cập ngắn gọn trong sách giáo khoa là mối quan hệ đầy phức tạp giữa vua Rama đệ nhất và Nguyễn Ánh. Theo bạn, lý do gì khiến Nguyễn Ánh nhận được sự giúp đỡ từ vua Xiêm?